Hai, cố lên Trời ơi là trời Mình phải sơn lại cái gam minh hao của Hero Team mới được Không thôi là anh dịch sẽ giết mình luôn á Ai, cố lên cố lên Ai, Trời ơi mỏi tay quá à, Mà khoan đã mình phải chào mấy bạn khán giả đã à, <laughs> Ok và hello Xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng mừng người quay trở lại với kênh youtube của mình nè Và mình là Phong Cận TV đây Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha Yeah Ok anh em ơi thì hôm nay nè Mình lại tiếp tục quay trở lại làm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 mình sơn cái Garmin House của Hero Team Biến thành màu xanh hết luôn đây anh em nhìn thấy không Biến thành màu xanh luôn rồi nha Và nhà của Camui nè Nhà anh Dịch nè Nhà Timmy Nhà Simmy Nhà của Khang Dừa Mình cũng biến thành màu xanh hết luôn anh em ơi Bây giờ là toàn thể gọi là nhà trong đây là biến thành màu xanh hết luôn rồi đó, đó. Cho nên là anh Dịch rất là giận mình luôn Và anh Dịch bảo mình á là em phải sơn lại hết cái làng hero team cho anh em mà không sơn lại hết cái làng hero team là anh sẽ bắt em đi ở tù luôn trời ơi trời nghe ghê không các bạn nghe thấy ghê không trời ơi sơn không hết là mình sẽ phải ở tù luôn các bạn trời ơi ghê thiệt luôn á trời hay bởi vậy cho nên á anh dịch là trưởng team mà mình đâu có dám cãi lời anh dịch đâu mình phải gọi là sơn cho xong cái nha cái cái gà mình hao lại từ đầu mới được đây đây là màu vàng của anh dịch nè rồi tí nữa sơn màu hồng nè màu xám màu đỏ sơn lại màu của mọi người hết luôn rồi chắc sơn xong gãy cái tay luôn quá à mà khoan đã Mấy bạn biết cái nhà tù mà anh mà anh anh dịch bắt nhốt mình ở nhà tù nào không? Đây mình sẽ cho bạn xem nha. Đây, xin giới thiệu bạn, đây chính là cái nhà tù bằng kim cương mà anh Mr. Dịch vừa mới xây ra. Wow, nhìn hấp dẫn chưa bạn. Đó. Thì mình nghe nói á là cái cánh cổng này nè sẽ dẫn chúng ta đi đến một cái nhà tù bằng kim cương anh em ơi. Nghe cũng khá là hấp dẫn á. Và anh Dịch kêu rằng nếu như mình không gọi là sơn lại toàn bộ những cái làng Hero Team này á thì anh Dịch sẽ bắt nhốt mình vào trong cái gọi là cái nhà tù này. Nhưng mà mình để ý nha nhà tù bằng kim cương á thì chắc chắn sẽ rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi đây là lần đầu tiên mình nghe nói nhà tù bằng kim cương luôn á nha mình đang suy nghĩ rằng chúng ta có nên gọi là thử tham gia cái nhà tù bằng kim cương nào không anh em uhm, nghe cũng khá là hấp dẫn á nha Ồ oh, ok ok Mình nghĩ á, là bây giờ mình sẽ gọi là lén lút đi Mình sẽ lén lút mình không kể cho anh Dịch biết Mình sẽ vào thử cái nhà tù bằng kim cương này Để mình xem coi trong cái nhà tù kim cương này nó có gì nha anh em <laughs> À mà khoan đã Nếu như mà mình đi một mình á, thì sẽ rất là buồn luôn Cho nên mình nghĩ rằng mình sẽ rủ thêm nhiều người đi chung với mình nhưng mà ở đây bây giờ còn ai ta ơi hồi sáng nay mình thấy là anh dịch thì anh dịch ảnh gọi là gọi là bắt bắt bắt mình phải sơn hết lại cái làng hero team cho nên chắc là anh dịch ảnh sẽ không đi chung chung với mình đâu mà còn anh siro với lại kairon á thì tối hôm qua hai người đó chơi game thức khuya cho nên là hai người đó đến giờ vẫn chưa ngủ dậy nữa hay vậy bây giờ mình phải mời ai ta à đúng rồi mình nhớ ra rồi hero team còn có bốn bạn nữ của hero team nữa mà timmy nè sammy simmy và kamui nè ồ hợp lý hợp lý hay là bây giờ chúng ta mời gọi là bốn bạn nữ này vào trong đây và quay cái nhà tù bằng kim cương này chung với mình ta Ồ nghe cũng hấp dẫn á, cũng hấp dẫn đó Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia thử xem cái nhà tù kim cương này nó có gì nha anh em Rồi ok, let's go, let's go đi thôi One hour later Hù yeah, ok chúng ta đã đến được nhà tù kim cương rồi nè mấy bạn ơi Wow, wow, wow, wow, đẹp chưa, đẹp chưa Mấy người thấy đẹp không Trời ơi, cái nhà tù gì sang vậy Phong? Trời ước mơ của tôi là ở trong nhà tù đấy Phong, cái nhà tù kim cương. Trời tào lao tào lao. Tào lao lần đầu tiên à, tôi mới nghe nói là có một người có ước mơ được sống trong nhà tù á bạn. <laughs> tào lao thì chứ. Trời ơi, ôi chị Camui, Timmy với Simmy thấy cái nhà tù này sao nhìn đẹp không? Nhà tù bằng kim cương á. Em ơi chị có thể ra khỏi đây được không? Chị không thích nhà tù. Trời ơi, nhà tù bằng kim cương thích mà chị. Trời ơi, bây giờ chị chỉ cần gọi là không, không, chiến hả gì? Nhìn Sam kìa hả gì bà sao bà làm vậy <laughs> tào lao tào lao bà tính ăn ăn cắp kim cương bà đem về hả cái này kim cương Đúng. này là kim cương siêu cứng luôn á bà đập bằng tay không bà gãy cái tay bà cũng chưa chắc gì nó bởi luôn á trời tôi tôi tôi tôi tôi tôi cày bụi về tôi cày bụi tôi tào lao ok rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng với gọi là các thành viên nữ của Hero Team nè Bọn mình sẽ cùng nhau gọi là vượt khỏi cái nhà tù gọi là bằng kim cương này nha anh em Nhà tù kim cương siêu đẹp, siêu xịn Nhưng mà nói chung thì bằng kim cương thì bằng kim cương Nhưng nó vẫn là nhà tù Trên đời này không có ai mà muốn sống trong nhà tù trừ Sammy hết bạn ơi đó Ok, thì bây giờ ha, mình sẽ cùng với lại là mọi người trong Hero Team nè À không, phải nói là mấy mấy mấy mấy, mấy bạn nữ chứ Còn mấy ông nam thì mấy ông lười quá, mấy ông đi đi ngủ hết rồi bạn ơi Đó, thì bọn mình sẽ cùng nhau vượt ngục khỏi cái nhà tù kim cương nha anh em Thì để mình xem coi đầu tiên thì à, cái map kim cương này cái à, phòng tù đầu tiên chúng ta sẽ làm gì đây tại sao ở đây nó nó lại có có có cát ta mình nhớ lần trước là nó có dung nham mà ta sao bây giờ nó lại có có có có cát vậy ok để mình xem trong đây có gì nha ui trong đây nó có sản kim cương nè À mình hiểu rồi Chúng ta sẽ dùng sản kim cương này Chúng ta đào cát ra và chúng ta sẽ tìm những cái chìa khóa Chúng ta mở cửa ra ra ra, ra ngoài mọi người ơi À ok tôi hiểu rồi hiểu rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đào nha Đào đào đi mọi người đào đi đào đi à, đào hết đống này để kiếm cái rương nào cố lên anh em trời ơi nguyên cái đồng này sai mà đào nổi trời yên tâm trời đào nhanh lắm bọn mình xài cúp kim cương mà đào nhanh lắm trời ơi trời cái gì chứ ờ, một người đào thì còn mệt ha chứ trong đây là có đến tận 5 người lận mà chúng ta đào nhanh mà yên tâm đi trời ơi kim cương mà đây đây đây đây đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu à đây này em xem cho để em xem cho ok wow có một cái rương này đó bạn ơi để xem coi quay trong đây ủa sao lại có viên kim cương ta ủa tại sao đây là không cho mình chìa khóa mà lại cho mình kim cương ta đâu để mình xem coi mọi người đợi em tí nha để em lại các bạn chế tạo em xem thôi coi chế cái cần gạt làm cách nào ồ ờ, đây cần gạt đây À, chế một cái cần gạt cần ba khối kim cương mọi người ơi, có nghĩa là chúng ta sẽ thu thập ba khối kim cương thì chúng ta sẽ chế tạo được một cái cần gạt. Ok em hiểu rồi, em hiểu rồi. Ok, mọi người tiếp tục đào đi nào. Người nào thấy thì kêu em nha rồi đào đào ờ, đào đào đào tôi tôi nè tôi nè tôi nè ôi thấy hả thấy hả ôi ôi khoan ờ, ờ, tôi tôi cũng thấy một cái nè wow từ đây một cục nữa nè rồi bên chỗ của simi một cục nữa là sẽ là ba cục đủ luôn rồi ok vậy qua đây nào đây có nè <laughs> ok lấy ra lấy ra wow ba cục kim cương hợp lý quá rồi để mình lại đây mình chế cái cần gạt nha bạn nha đây bấm vào đây nè sau đó bấm vào phần máy móc và chế cần gạt thôi đó <laughs> có cần gạt đây nè để vào đây bấm nút rồi qua phòng tiếp theo nào ok Chào mừng mấy bạn nữ đã đến với phòng tù thứ hai Đây phòng tù này phòng phòng tù gì đấy ta Cũng vẫn là bằng kim cương nhưng mà nó sẽ là một cái thử thách khác dành cho mấy bạn nha Ok thử thách này là gì ta Ồ, trong đây có rất là nhiều rương luôn Wow, tôi nghĩ rằng á là cái phòng tù này nè Là chúng ta sẽ lục ở trong những cái rương này nè Chúng ta sẽ kiếm trong những cái rương này Kiếm đến khi nào mà kiếm được kim cương á Ê, tôi mới vậy nói xong tôi kiếm được luôn nè <laughs> Ê, ừ tôi mới vậy nói xong tôi kiếm được một cục luôn nè hấp dẫn hấp dẫn rồi ok kiếm kiếm tiếp đây mọi người đây nè không không không không đây nè đây nè đây, đây, đâu góc này nè nè nè nè à trong đây cũng có hả ok để em xem ồ hai cục rồi nè một cục nữa mọi người bên này bên này đó không ơi bên này nữa nè bên này nè hả ok ok để tôi qua ok một cục bên này nữa là ba cục rồi Vậy là chúng ta đã vượt qua được màn à, nhà tù thứ hai nè Quá đơn giản Rồi ok Bấm vào đây Sau đó mình sẽ chế cho mình cần gạt nè chế tạo ra ok rồi vượt ngục thôi ủa mà khoan đây gọi đó... là sức mạnh của tập thể đó đúng rồi. đúng rồi ủa mà khoan ở chỗ này em thấy nó có cái rương này nè em xem coi kiếm Ui, kiếm năng lượng nè ok chắc cái này là sẽ cần trong tương lai nè mọi người cứ giữ lấy nha ok để em xem coi phòng tiếp theo là gì đây Ui. Trời ơi, phòng bên kia Cái phòng kia. tiếp theo là gì vậy? Từ từ từ để em mở cửa xem thử coi. Ui. Dạ. Cái phòng tù tiếp theo tại sao nó lại có những con cá biết bay nè mọi người ơi, vô coi nè. Ui, con cá biết bay nè phong vào chơi với bạn là phong trời sao lại gọi bạn ai da ai da nó cắn em chị ơi à, cái, cái đầu em to đùng luôn rồi trời trời ơi con này là cá mập bay ôi nhưng mà nhưng mà con này thì nó nó cắn em cái là em bị sưng to cái đầu lên luôn rồi nè ây da rồi em sắp chết rồi no mọi người giết nó đi giết nó giết nó đúng rồi đánh nó mày hả cá mập mày mày nè ok em ờ, quýnh được rồi nè mọi người phải quýnh vào trong cái phần bụng của nó đó ôi ôi nè nè em giết nó em lụm được hai viên kim cương nè nhưng mà em chết queo rồi đậu không ờ để em quay lại từ từ để em xíu à tôi tôi cũng được một viên kim cương nào không ơi ok bọn mình cứ giết hết mấy con cá đi để để, để diệt trừ cho những người sâu lỡ người ta bị uh, chui vào cái nhà tù kim cương giống bọn mình sao à cá ờ, hời mày ờ. mày á mày mày đứng lại trời con này sao bay cao quá vậy trời mọi người ơi sao con này bay cao quá mình giết nó không được các bạn ơi rơi xuống đây mày mày à mày hạ thấp người xuống là mày chết rồi con ha mày ờ, còn quýnh tao nữa hả sao luôn mọi người <laughs> mày nè <laughs> ôi ok tôi giết được bọn nó nè ở bên đây còn con nè từ tôi giết nó luôn mọi người để tôi từ nãy giờ tôi chưa thể hiện gì hết để tôi thể hiện nha mày Ê, mày hả mình phong bị đầu okay. to mọi người không bị ta Ờ. Trời ơi, tại vì có một mình em là bị bọn nó cắn thôi, đau muốn chết luôn nè, không hiểu sao nha. Còn, một con kìa. ok, rồi, trên rồi, đây còn một con nè. Ok, để mình quấn con trên đây luôn nha, mọi người. Tiêu diệt nó nào đi xuống đây mày à hình như là con cá này bọn nó bọn nó sợ mình rồi chị ơi nó thấy bọn mình giết cái đồng đội của nó rồi lắc nè bắt đi bắt ờ, bên đây còn con nè mày hả mày mày mày hả mày trời em xin lỗi chị ca mui em lỡ tay em em giết chị luôn rồi <laughs> ok ơi mọi người ơi hình như là còn một con ở trên nóc nhà kìa hình như con này bọn hình như là nó nó nó nó sợ bằng mình quá cho nên nó bay cao luôn rồi nó không dám xuống đây nữa rồi <laughs> ok ủa mọi người có ai làm được kim cương không đâu đâu đưa đưa kim cương cho tôi À Timmy được hai viên kim cương nè Đâu Simmy đâu Còn Simmy được một viên nữa nè À là ba viên Ok Rồi chúng ta vượt tiếp tục qua nhà tù tiếp theo nào Để mình bấm vào đây nha Rồi chế tạo cần gạt nè Rồi để xem coi Ui Nhà tù tiếp theo là gì đây? Tại sao nó lại có một cái hồ nước siêu to khổng lồ ở đây vậy? Tôi kính cái hồ nước to quá vậy? Ờ, wow, sâu vậy? Cực kỳ sâu luôn nha. Ủa, trong đây có cái rương có cái gì nè? ui, trong cái rương này có bào tử đêm nè, thuốc thở dưới nước và sữa đó nè À ok, ok em hiểu rồi, em hiểu cái này dùng để làm gì đó Chúng ta sẽ ăn bào tử nhìn đêm để chúng ta nhìn trong bóng tối nè sau chúng ta sẽ uống thuốc thở dưới nước và chúng ta sẽ bơi xuống dưới nước chúng ta kiếm cần gạt á em nghĩ là như vậy á mọi người wow ok ok, okay rồi chui xuống nào bùm ui bên dưới đây có nhiều cá lắm nè xuống xuống xuống đây mọi người xuống đây xuống đây ô quá trời cá luôn ôi nhưng mà bên dưới này tối quá à trời ơi tới thui luôn á ăn cái màu ờ. tử vô ăn cái màu tử vô ăn rồi nó không sáng lắm ừ, cũng không, không sáng lắm. lắm ơi ở bên dưới đây có quá trời cá luôn nè cá màu vàng nè cá màu hồng nè màu xanh có hết luôn wow ơi có cái ai thèm không cá rồi có ai có ai thèm thèm cá không thèm thì ăn đi giết cái gì giết chị nhìn coi trong đây nè một nùi cá luôn nè giết đến ngày mai luôn á ok Ê, khoảng khoan à, có cái gì nè có cái gì nè ờ có cái rương nè để để, tôi tôi tôi chui xuống cho ok Nè thấy chưa em nói đúng mà Bên trong cái rương ở ở dưới đây là nó có những cái uh, cục kim cương để chúng ta làm làm cần gạt nè À em hiểu rồi Cái này giống như kiểu là chúng ta đang truy tìm kho báu ở bên dưới uh, gọi là bên dưới uh, biển vậy đó chị Camui chị hiểu không hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu phong Đúng ơi đây có cái rương đây phong ơi tới đây nè tới đây nè chị đây đâu đâu sammy đâu à ok đây, sammy đây, đây. bên đây à từ từ tôi bơi qua nè rồi ok tôi xem coi à bên dưới đây bên dưới đây bên dưới đây ok xem nha u uh, có nè À, ok có được thêm một cục kim cương nữa rồi Bây giờ còn một cục nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành được một cái cần gạt nè mọi người ơi Cố lên, cố lên, cố lên Chỗ tôi, chỗ tôi nè Phong ơi, ông đâu Đâu, Timmy đâu, Timmy bên nào À Timmy bên đây hả, ok tôi bơi qua Đấy, à, ok sử dụng cái kiếm để để mình bơi cho cho cho nhanh nha mọi người Rồi bơi qua đây nè Nhớ uống thuốc, thở dưới nước vô nha, coi chừng chết á Ok, để tôi bơi xuống để xem coi Ô nè, lại thêm một viên kim cương nữa rồi, hấp dẫn à, Vậy là đủ ba viên rồi mọi người ơi Chúng ta đã hoàn thành được gọi là con map tiếp theo của nhà tù kim cương rồi nha Thật là đơn giản quá đi, trời ơi Ok, bơi lên, bơi lên À, rồi, lên đây Ui, Ok, lên tới đây nè Nó sâu thật lùi lúc này mọi người ơi ghê chứ Trời, Camu bà, bà, bà bay lùi luôn Ok, bây giờ mình uống sữa vô để mình à, quay trở lại như bình thường nha Ok, uống sữa nè Ê, ê, ê, ủa Simi đâu mất tiêu rồi Đây, Simi kìa Nè, nè, nè Chậm quá em ơi nhanh lên Trời ơi simi bay chậm quá vậy <coughs> Ok rồi Rồi bây giờ mình sẽ chơi chúng ta cần gạt nè Ok rồi đem cần gạt ở đây Gắn vào đây và mở cửa simi đi ra Ok mở cửa nè Bụp hỏi tiếp theo gì đây Ê, cái gì vậy à, rồi xong rồi xong không rớt xuống rồi rồi xong em chết queo luôn chị ơi rồi xong em đang ở đâu đây ơi mọi người ơi đợi em với <laughs> em quay lại liền ê mọi người ơi tính ra là hồi nãy chúng ta có hải cẩu tại sao chúng ta lại không dùng hải hải cẩu chúng ta bơi ta ừ ha mình quên mất bọn mình có hải cẩu mà ta kỳ vậy trời ok để mình qua mình xem coi đó. ồ bên đây có gì đây ồ mọi người ơi mọi người coi nè bên dưới đây quá trời lava luôn hình như chỗ này là nó yêu cầu chúng ta là phải bắt cua hay sao á trời ở đây mà có ông siro thì dễ hơn rồi tại vì uh, team bọn mình là chỉ có mình ông siro là bắt cua giỏi thôi chứ bọn mình bắt cua nước phải mồ à ok thôi mình sẽ cố gắng để vượt qua thử con map này nha bạn mình bắt cua cực kỳ dở luôn nhưng mà mình sẽ cố gắng nha bạn nha uh, <clears throat> ok hãy xem phong cận bắt cua đây thấy nhảy nè hui Ồ, qua được nè Rồi rồi xong Trời ơi mấy bạn ơi Mình cần chiến thắng hay sao mình rơi mình chết luôn chứ Phải nồi thiệt Để để mình qua lại qua lại Rồi rồi xong mình lại quên lưu điểm hồi sinh rồi Cố lên Sim ơi rồi ok, để mình bơi qua đây nha Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ thử lại nè Giờ là lưu điểm hồi sinh nè, hồi nãy quên mất không lưu điểm hồi sinh các bạn ơi <laughs> Ok, rồi nhảy qua nè hey. Trời ơi, gì chứ dễ, chỗ này dễ rồi à, Ghê không, ghê không, ghê không Ghê không, thấy em ghê ok Trong cái rương này có gì đây đây trong cái rương này nó có sẵn cho chúng ta cái cần gạt luôn nè chúng ta khỏi cần phải kiếm kim cương nữa ok rồi à. gắn vô đây rồi mở lên rồi chui qua nào ờ, tiếp theo là hồi nãy là một cái hồ nước siêu to khổng lồ bây giờ đến lượt chỗ này là một cái hồ lava siêu to khổng lồ ủa kỵ ta tại sao ai nó lại cho chúng ta đi ai con anh nhảy xuống trước đi ok bây giờ em có ý kiến nè chúng ta sẽ thử thả timmy xuống trước chồng thứ ác độc ok timmy chết có nghĩa là chỗ này nguy hiểm đó hợp lý không <laughs> ok ok phong ơi phong ơi phong ơi nhìn người yêu em này thông minh chưa hả thông gì minh chưa <laughs> wow đặt két để đi qua luôn thông minh á nhưng mà làm sao mà thông minh bằng phong cận được mọi người hãy xem à. em đây hãy xem đây em sẽ triệu hồi ra một con thú có thể cưỡi trên lava đè đè đè đó Trời dạ, ơi, chị không có mọi Nhưng người mà không cũng không có ờ ok mọi người nào mà không có thì mọi người hãy à, đặt đặt đặt cát đi còn bọn em có mà em sẽ cưỡi con cừu bọn em đi qua nè đây mọi người ơi mọi người thấy không xin giới thiệu những bạn nào mà chơi mini world mà chưa biết nha thì trong mini world á có một cái con con thú cưỡi có tên là kỳ lân thì con này nó có thể cưỡi được trên lava nè đó <laughs> ok có con kỳ lân này chúng ta có thể vượt qua được những cái bãi lava này mà không cần phải gọi là à, sử dụng à, đất để để để đặt qua bạn ơi chỉ có những à, gọi là con nhà nghèo á không không không có kỳ lân cho nên mới mới mới phải sử dụng cát để đi đi qua thôi như là Kamui nè <laughs> Sammy nè đó Kamui với Sammy là con nhà nghèo cho nên là không không có kỳ lân các bạn ơi liu liu liu <laughs> ok rồi để mình leo qua đây nha ok ngày được rồi em ơi ngày được rồi nhảy được rồi, rồi. qua đây đi mọi người qua đây đi chết chết qua đây đi ok nè có có cần gạt rồi nè <laughs> hợp lý hợp lý rồi Ôi, quá. gắn cần gạt vào đây mở cần gạt qua và đi qua thôi yeah. <gasps> thôi quay lại mọi, mọi người ơi thôi chúng ta đi về đi mọi người ơi về thôi ê ai lên đây nó xuống làm ai vậy à, chạy à. lưu điểm hồi sinh có chỗ nào lưu điểm hồi sinh đâu à, tôi sắp cháy chết rồi đâu rồi xong chết queo luôn trời ơi trời ai đẩy tôi xuống lava vậy ai chơi ép em hả sammy đúng không sammy đúng không hả timmy đúng không timmy đúng không à camui hả camui chơi kỳ hả camui không phải hả rồi ok thôi kệ đi người nào không quan trọng nữa bây giờ tiếp theo là gì đây để em xem coi ui mọi người ơi cái ải tiếp theo chính là cây hoa ăn thịt người mọi người <laughs> ơi trời ơi khoan từ để để em để từ từ để em lại em chào hỏi nó Wait, hello what vậy anh em ai à rồi xong nó giết em chết luôn chị ơi nó ùn lung cậy không chết luôn á trời ơi cái con này nó nguy hiểm quá trời ơi trời ơi không, không được không được bây giờ chúng ta phải tiêu diệt bọn nó rồi chúng ta mới mới vượt qua được à, cái ngục tù tiếp tiếp theo chị ca mui ơi không được không được rồi tiêu diệt nó bây giờ bọn mình tập trung giết một con đi đập nó mày mày hả mày à quýnh hội đồng quýnh hội đồng quýnh hội đồng mày hả mày rồi xong nó giết ca mui <laughs> rồi mày nè ok một con rồi qua đây qua đây con tiếp theo nè mày quýnh hội đồng đó nè mày hả chơi theo phong cách của người việt nam là quýnh hội đồng mày nè ok rồi <laughs> à bây giờ là chỉ còn có hai con thôi <laughs> ơi nhưng mà mọi người ơi hình như em để ý nha là cái con bông hoa ăn thịt người này hình như là nó làm cho hãng kem đánh răng con gát hay sao á sao răng nó dạ. trắng vậy nè thiệt nè em thấy cái hàm răng nó trắng bóc luôn á trời ơi răng em còn không trắng bằng răng răng của nó luôn á ôi ơi ơi cái con này hình như là cái con mà hình như nó đóng cái quảng cáo gì mà răng của tớ có thể ăn được tất cả mọi thứ á em nhớ con này nè <laughs> ok thôi giết đó mày mày mày mày nè ai ai quýnh tôi vậy từ từ chứ trời gì đánh nhau vậy trời ơi từ từ bình tĩnh từng người quýnh thôi cái gì nào quýnh nhau chết luôn vậy ok lụm nè rồi tiếp theo nào rồi con cuối cùng nè mày hả mày mày mày nè mày Giết yeah. đó Mày, mày, mày hả mày Chết mày đi à, Tao sẽ giết mày Ok rồi, giết được rồi nè Ai, ok, ok Rồi, để xem coi Bây giờ chúng ta đã có Ủa, sao ở đây chúng ta chỉ được có 5 viên kim cương vậy ta Đáng lẽ là nó phải đưa chúng ta ba khối kim cương chứ Kỳ vậy Đâu đây bấm cho em xem coi Ôi, chúng ta không thể nào chế tạo được cái gì hết à ok vậy tại sao tại sao nó nó, nó lại đưa cho chúng ta năm viên kim cương mà không phải là ba ba khối kim cương hình như cái map này là lỗi rồi còn khối đá còn khối đá khói, đá, đá hả khói đá này để làm gì hình như làm không được gì hết à khoan Dạ yeah, chúng ta phải đặt cái cửa ra mọi người ơi Thôi được rồi bọn mình đập đập tay luôn đi đập nhanh mà Trời ơi cửa vậy, vậy? Hả? Em nghĩ rằng là cái này là một cái thử thách dành cho chúng ta đó Từ nãy chúng ta vượt qua quá đơn giản rồi Bây giờ nó bắt chúng ta là phải đập cửa đó mọi người Ờ em nghĩ là như vậy Trời ơi Đập đây đi đập đây đi Trời ơi, có gì đâu Nhanh mà nhanh mà Ok đập ra Đập đi Bùm, rồi ok, wow. chuẩn bị Chúng ta cùng nhau tiến qua giết con con gọi là con boss cuối cùng nha Để em xưng phong cho Trời ơi má ơi Trời ơi mọi người ơi, mọi người nhìn kìa Con gì vậy? Vệ sinh nha Trời ơi, lại thêm một con này là con quảng cáo cho kem đánh răng nữa hả? Trời ơi, sao răng nó trắng vậy? Không đi chào hỏi bạn đi, chào hỏi bạn đi. Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, Ok đây em lại em chào hỏi hình như con này cũng nằm trong dòng giống cá heo giống như em hay sao á. Ok. Để cho con cá này ăn đi. Rồi ok để mình cho con con con cá này nó ăn nó ăn thử uh, cá nha anh em. Ok. Ủa cá ăn cá được phải không mọi người? Đúng rồi ok. Rồi đúng, em quăng vô. Chọi vô nè, ăn đi. Ủa, nó không thèm ăn mọi người ơi. Ok vậy mình thử mình thử cho nó ăn cát đi sim. Ok. Ăn ăn cát đi. Ủa nó không ăn cát luôn. Vậy tôi thử cho nó ăn ăn ăn ăn ăn, ăn đá nha, ăn đá đi. Nó không ăn luôn. Rồi ok vậy thôi mày ăn kiếm nha, tao chém mày chết mày. Mày mày đòi hỏi mày ôi ôi ôi rồi ờ, nó đang dí em nè vậy vậy ấy ơi ừ, ừ, ừ, làm gì ấy à rồi xong nó giết em chết luôn rồi trời ơi giết mình chết trời ơi cái con này nó nó nó kinh khủng quá mọi người ơi ô khoan khoan mọi người mọi người chạy chạy chạy qua đây chạy qua đây chạy qua đây chạy qua đây khoan khoan mọi người chạy chạy vô cái đây em để ý hình như con này nó nó nó, nó di chuyển chậm lắm mọi người ơi <laughs> à em biết rồi con này nó nó nó bởi vì nó là con cá đó cho nên là ở trên bờ nó di chuyển chậm lắm ok rồi giết đâu chúng ta cùng nhau làm món cá nướng nào mày mày mày hả mày chết nó giết cái bụng nó giết cái bụng nó bụng bọn tao yếu nhưng mà anh em tao đông nghe chưa mày mày hả mày yeah. Dạ. Gì đó, con cá mập đáng ghét dạ. Trời yeah. Dạ. ơi, giết mình rồi luôn á trời Gì trời, sao tự nhiên tim mình chết hết vậy Mày á Trời, tôi thấy con cá mập nó chưa chết mà tim mình chết hết rồi <laughs> Mày á, ai á Rồi xong nó giết tôi rồi Quýnh đó rồi xong tôi lợi giết tôi lợi giết sammy rồi sammy là cái gì vậy trời đã <laughs> chặn cái đồ okay. Ờ. chặn tôi chết rồi à <laughs> ok ôi trời các bạn ơi cuối cùng thì chúng ta cũng đã giết được con cá mập rồi mệt quá à. à, à, trời ơi tôi lần đầu tiên mà tôi giết một cái con yêu quái mà tôi mệt đến cỡ này luôn á mọi người ok ok rồi xong simi nó nằm nó xỉu luôn chị ơi ông <laughs> ơi gì chị mà nhà tù này không có đường ra hả đào đó ra chứ. chứ vậy đào à, hình chứ. như là chỗ này chúng ta phải tự đập đặt ra hay sao á Ok các bạn ơi, vừa rồi mình đã cùng với các thành viên nữ của Hero Team Bọn mình đã cùng nhau gọi là tiêu diệt được cái con boss cuối cùng ở trong gọi là cái nhà tù kim cương này rồi Và bọn mình đã vượt qua được tất cả những con map, những cái gọi là thử thách của cái nhà tù kim cương này Các bạn thấy à, những cái thành viên nữ của Hero Team chúng ta có gọi là mạnh mẽ, có thông minh không nào Đó, người nào nói con con gái là yếu đuối, người nào dám nói con gái là không thông minh Trời ơi, con gái cũng cũng rất là thông minh và con gái cũng rất là mạnh mẽ luôn nha Chứ trên đời này đừng có nghĩ là chỉ có con trai mới mạnh mẽ nha, không có chuyện đó đâu Con gái người ta cũng thông minh con gái người ta cũng mạnh mẽ dữ lắm luôn á đó. Wow, mọi người đã đã đào được cái cửa ra ra bên ngoài nè. Ok, chui ra, chui ra, chui ra. Trời hey. ơi. cuối quá. cùng thì cuối cùng thì chúng ta cũng đã vượt ngục được rồi anh em ơi và ở chỗ này là nó có nguyên một cái bức tường bằng kim cương luôn nè bây giờ là chúng ta đã chiến thắng rồi bây giờ ai muốn đào kim cương thì cứ tha hồ đào đem về làng hero team nha, à.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 qua bên kênh youtube của các thành viên của Hero Team Để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha Bye bye, yêu anh em Vãi nồi, tạm biệt Ê, bye bye. mọi người ơi, tạm biệt đi Bye bye Bye bye, bye bye Tôi bơi về biển đây, bye bye